Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Vũ Đại Gaming Hôm nay mình sẽ quay trở lại với anh em cùng với server Prime U Và sự kiện mà mình muốn giới thiệu cho anh em ngày hôm nay chính là Halloween Event Kèm theo đó thì chúng ta sẽ được update lên Season 18 Với nhân vật mới nhất và nhân vật thứ 14 mà WebGen cho ra mắt là nhân vật Illusion Knight như trên màn hình em đã thấy. Rồi, event này sẽ được cập nhật vào lúc nào? Đối với sự kiện update này thì sẽ được update vào ngày 28 tháng 10 năm 2022. Theo, theo giờ Việt Nam chỉ là 10 giờ tối hoặc theo mỗi giờ UTC giờ quốc tế thì sẽ là 3 giờ chiều, 3 giờ PM. Tiếp tục, trong sự kiện này thì chúng ta sẽ được trải nghiệm những gì và chúng ta có được phần quà ra làm sao thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua với anh em luôn nha đầu tiên chúng ta sẽ có được một nhân vật mới chính là Illusion Kunai đây như anh em đã thấy thì chúng ta có thông tin giới thiệu mới của Illusion Kunai chính là một hiệp sĩ ảo ảnh à, hay Việt hóa là thế và có nguồn gốc từ Kundun và hiệp sĩ này sẽ sử dụng kiếp thì đối với nhân vật mới này mình sẽ có làm một video cụ thể riêng các skill cũng như là cách cộng điểm để cho anh em khi mà đi vào season 18 thì cũng có được cái cơ sở ban đầu để chơi nhân vật này tiếp tục chúng ta sẽ đảo qua về spec so event là những thứ gì sẽ được có trong sự kiện Halloween rồi ở đây trong sự kiện Halloween thì chúng ta sẽ được nhân 3 EXP từ level 1 cho đến level 900 và sẽ được nhân 2 EXP đối với dưới level 150 và nhân 1,5 EXP đối với level từ 151 cho đến 1450 nha nhé. Tiếp tục trong thời gian diễn ra sự kiện Halloween thì từ 1 giờ 30 cho đến 3 giờ thì chúng ta sẽ được nhận thời gian là giờ hạnh phúc trong giờ hạnh phúc thì chúng ta sẽ được nhân đôi lượng SP mà chúng ta chữa quái vật nữa đây là một sự kiện cực kỳ tốt cho những người chơi mới bắt đầu và để anh em có thể đuổi kịp những người chơi cũ khi mà server này mới cũng chỉ mở được hơn một tháng tiếp tục đối với sự kiện nhận được từ Discord thì khi mà anh em on Discord ấy thì với 20 phút thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một cái Halloween box 1 Đấy. Halloween box 1 anh em và sự kiện này sẽ là random thì cần anh em on Discord là được tiếp tục với sự kiện online trong game với mỗi 20 phút thì một người chơi online đều sẽ nhận được random là sẽ được lựa chọn để nhận được thêm một Halloween box 1 và được gửi vào cái chỗ uh, Jamboree K tức là hông đồ cá đấy nhé hông đồ phím cá anh em chỉ cần nhận phím cá lên là nhận được nhưng mà hên xui chứ nhé cái này là hên xui chứ không phải bất kỳ ai cũng nhận được đâu tiếp tục đối với event PVP hơn trong sự kiện diễn ra này chúng ta sẽ được có một sự kiện PVP đánh nhau thì ứng với 45 phút mỗi giờ thì sẽ có một bot sẽ được rơi, được tạo ra ở map Vulcanus đấy và nó sẽ drop là một Halloween box 2 cho người à, giết được quái vật ở đây nó sẽ tỷ là lát hit nhé nghĩa là đòn đánh của cùng gây đây chết được quái thì chúng ta đều người đó sẽ nhận được một Halloween box 2 và trong 45 với mỗi 45 phút này thì server cũng sẽ thả ra 20 con quái nhỏ đấy Halloween witch này và anh em chỉ cần giết được Halloween witch thì anh em sẽ nhận được một box 1 tương ứng với và con bọt này sẽ chỉ trong vòng một hit đấy đối với uh, Halloween uh, week này á, thì từ mỗi lần ra nó sẽ cho ra chúng ta là 20 Halloween box 1 đấy nhé cũng rất là ngon tiếp tục với email sự kiện nhận được từ email nghĩa là với mỗi email mà anh em đăng ký tài khoản ở server Prime Blue thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được nhất là một Halloween box 1 đối với một email hai là 100 Wicon ba là một nghìn, thứ tư là 10.000 và thứ năm là 100.000 Wicon nhé đây là một con số cực kỳ lớn ở server Prime Blue này nhưng mà tỷ lệ nạp khá là đắt tiếp tục mình sẽ nói qua về Battle Pass thì Battle Pass này nó sẽ được mở vào ngày 29 thì chắc là Patobat này giống như các là battle trước thì chúng ta sẽ nhận được TCA, EP cũng như là Win Power có thời hạn đấy nhé rồi tiếp tục cách săn cách săn là pumpkin đấy cách săn cái hòm đồ Halloween này là như nào ở đây khi mà sự kiện diễn ra thì tất cả các quái vật đấy tất cả các quái vật đi nhé ở trên server Primal đều sẽ có tỷ lệ rơi ra pumpkin ập lúc thì đối với cái mèo này thì chúng mỗi mỗi PC hay là mỗi máy tính thì chúng ta được on 10 tài khoản thì anh em cứ treo 10 tài khoản online và anh em để nhặt đồ lá không khinh hợp lúc đấy sau đó anh em cứ treo thả cặp máy cả ngày thôi thì chúng ta sẽ có tỷ lệ nhận được cái này rồi thông qua bông kích thông qua cái thả bông kích nhập lúc này giống như thả bốc hợp lúc anh em thì anh em sẽ có tỷ lệ nhận ra được Halloween bốc 1 đó tiếp tục đối với à, Halloween box 1 này chúng ta tiếp tục thả nó ra thì chúng ta sẽ có nhận được Halloween box 2 tương tự cho lên đến là Halloween box 3 và Halloween ticket đấy ở đây nó sẽ nói rõ hơn về các cái tỷ các cái món quà mà chúng ta có thể nhận được đối với pumpkin of lúc thì chúng ta có thể nhận được là một cái viên ngọc bất kỳ này có thể là live bless sụt uh, à, correct hoặc là harmony nhé nhé tiếp tục chúng ta sẽ nhận được một TL 10% hoặc là một ETL 10% ở đây là bùa may mắn bình thường và bùa may mắn thuộc tính ngoài ra chúng ta cũng có thể nhận được là một cái bùa tăng phần trăm EXP trong vòng 30 phút cái thấp lower này thì chúng ta sẽ được nhận là 25% chúng ta sẽ nhận được một revamp. đấy revamp này sẽ dùng để update Eric nâng cấp Eric nha anh em và ngoài ra chúng ta cũng có thể nhận được một Halloween book 1 đấy book nha nhé cái này là book chứ không phải là book 1 nha cái này là book bút này có thể là tăng máu tăng mana tăng crit đam tăng tốc độ đánh đó, anh em ăn vào thôi ngoài ra chúng ta cũng có thể nhận được là 150 cho đến 200 rút đấy, ví dụ như một ngày mà anh em nhập được 10 anh em thả được 10 lần thì được 2.000 rút đó thả được 100 hôm á, thì được 20.000 rút cũng khá là ngon ngoài ra chúng ta sẽ nhận được là 10 triệu gen và may mắn nhất là nhận được một Halloween bước 1 tiếp tục đối với Halloween bước 1 sau khi chúng ta thả ra thì chúng ta có thể nhận được 10 level bun nghĩa là một một à, gọi là một cúm ngọc 10 viên ngọc đúng bất kỳ giống như ở bên công khí nhập lúc đấy ngoài ra chúng ta sẽ nhận được 5 cái asian ấy item item này chỉ là 5 cái món đồ thân bất kỳ thôi nhé hy vọng là có thể ra 5 món đồ thân lúc cấp cao để chúng ta có thể tạo ra được hero sụp để nâng cấp mở khóa phong ẩn đối với các các đồ thân tiếp tục chúng ta nhận được 5 element rune thì element rune thì chúng ta có thể dùng để nâng cấp enter hoặc là nâng cấp à, dòng thuộc tính đối với là Win Win 4 ngoài ra chúng ta cũng phải nhận tiếp được là 10 Lemon Root này hoặc là 5 Tree hoặc là 10 Tree Van và 2 đến 3 ngàn rút trong một lần thả đó anh em thấy không chơi gì mà chúng ta sẽ có rút và đồ nâng cấp tất cả các cái vật phẩm mà chúng ta cần ở trong game rồi đối với Halloween Box 2 ở Halloween Box 2 này thì chúng ta sẽ nhận được một cái búa Angel Hammer là búa dùng để nâng cấp lên vũ khí trong cấp 2 chúng ta chỉ nhận thẳng được một cái hero sụp nhận được 10 golden channel stone hoặc là 5 thì đối với cái này chính là đã để nâng cấp người lên nhé nhé ngoài ra chúng ta có thể nhận được 15 hoặc là 30 rival tiếp tục chúng ta sẽ nhận được là 2 TCA hoặc là 2 ETCA hoặc là 25.000 đến cho đến 50.000 rút rồi ôi cái bốc hai này ba cái món đủ cái món cuối cùng này là ngon nhất đấy nhé chưa tính là bốc ba nhé chỉ là món đồ mà chúng ta nhận được ấy thì hai TCA này cũng khá là ngon khi mà TCA ở server này nó không được bán và chúng ta có thể nhận thông qua đi săn bot hoặc là quay gen thì bây giờ chúng ta có một cách nhận nữa là nhận từ Halloween book 2 tiếp tục khi mà chúng ta có Halloween book 2 ở đây nó đi chúng ta thả ra được Halloween book 3 đấy đối với Halloween book 3 đấy cũng đây là cũng một món cực kỳ ngon đấy nhé chúng ta sẽ nhận được một win 3 random lúc đấy cái này nếu như anh em không sử dụng thì anh em có thể dùng để tạo lông bốt và anh em ép win 4 nhé anh em cứ tưởng tượng là cứ anh em ra cái này là anh em có khả năng có lông bột rồi à, có win 4 luôn rồi tiếp tục chúng ta sẽ nhận được 50 stone đây 50 stone này có giá thấp nhất sẽ có giá thấp nhất trong cái ừ, mà chúng ta sẽ nhận được trong cái box ba này tiếp tục chúng ta nhận được 5 TCA hoặc là 5 ETCA này nha hoặc là chúng ta có thể nhận được ngay một cái lông bột luôn Gorder Peter lông bột này nhé chúng ta hoặc có thể nhận được một cái linh hồn ngừa ma để chúng ta có thể nâng cấp lên ngừa ma và chúng ta nhận được 5 stack hoặc là 10 stack 10 stack này là 50 mảnh kết hợp với linh hồn ngừa ma thì chúng ta có thể nâng cấp lên ngừa. đấy ngoài ra hết nhất ở cái bước 3 này thì chúng ta sẽ nhận được một Halloween bước 4 hay còn gọi là Halloween ticket khi mà anh em mở ra Halloween ticket này á đây thì anh em sẽ phải liên hệ với admin thông qua Discord đấy anh em đây mình sẽ hướng dẫn anh em rồi đấy mình vào prime u này chúng ta sẽ vào mục support ticket này đấy chúng ta click vào đấy sau đó sẽ xuất hiện một cái price helper đấy sau đó chúng ta nhập nhập tất cả mọi thứ của chúng ta vào nhé nhập thông tin vào và chúng ta sẽ nhận được một cái ticket và ở cái ticket này thì đặc biệt sẽ cho chúng ta quay may mắn đấy ờ, khi mà chúng ta quay may mắn thì chúng ta có thể tỷ lệ nhận được một cái lira pentarila nha nhé và kèm theo một cái radian putnik 774 được ép sẵn đấy cực kỳ ngon hoặc anh em có thể nhận được một ring pvp 5 dòng ép lần đấy hoặc tiếp tục chúng ta có thể nhận tiếp được một cái i dragon ray nghĩa là cái con rồng anh em con rồng màu đỏ con rồng lửa chứ với hai ô hai ục này là chưa ghi gì hết chắc là hai ục chúng ta có thể tùy chọn tiếp tục chúng ta sẽ nhận được một pendant socket hai dòng excellent và ba socket ui nhưng mà cũng là đúng luôn nhé khả năng là đúng rồi chứ không phải là nhận được à, chúng ta lựa chọn nếu như lựa chọn thì chúng ta có thể sử dụng dòng là mười phần trăm và level 20 cộng thêm 3 socket chúng ta khảm vào chúng ta sẽ có một cái penta pvp cực kỳ mạnh mẽ ngoài ra một trong những món đồ cũng là ngon nhất của Halloween Ticket này chính là Wing 4 đấy. lúc một ộp đấy một ộp này từ tròn lên nhé và chúng ta sẽ được thêm một ộp eleven depth đối với win 4 lúc này chúng ta có thể ép lên cộng 15 và hiện tại server thì chưa có cái win 4 lúc nào cả rồi trên đây là Halloween chiếc ticket mà chúng ta những món quà mà chúng ta có thể nhận được thì ngoài cách trên có cách nào chúng ta có thể nhận được bốc Halloween chiếc ticket không thì ngoài ra chúng ta có thể lựa chọn các cái gói nạp ở trong event lần này thì đối với gói mà chúng ta nạp 1220 Wicon hay là gọi là gói Blast thì chúng ta sẽ được nhận thêm một Halloween box 2 một hộp nữa nhé đối với cái gói sụp package á thì có giá là 12 49 tới gần 13 đô thì chúng ta sẽ nhận thêm được hai box Halloween box 2 đối với live package ngoài việc nhận ra 3775 Wicon thì chúng ta sẽ nhận đến 4 Halloween box 2 đấy tương tự đối với gói crack thì chúng ta sẽ nhận được 6 Halloween box 2 và gói ngon nhất là gói Harmony Package đây gói này cực kỳ ngon với 11.750 con đấy 8 Halloween box 2 và một Halloween box 3 đấy. đối với Halloween box 3 thì anh em có thể tỷ lệ rơi ra anh em nhìn này anh em còn nhớ không anh em đối với Halloween box 3 thì anh em sẽ có tỷ lệ rơi win 3 lúc này 5 TCA này lông 4 này theo ngừa này đấy cực kỳ ngon luôn rồi và ngoài ra anh em đừng quên là nhập pass phủ đài cái pin để anh em có thể nhận thêm được cả à, con khi mà anh em nạp thông qua các gói này nhé đối với gói cao nhất ví dụ mình nạp 11.700 con khi mà dùng cốt phủ đại gaming thì chúng ta sẽ được thêm là tầm 3.000 con nữa nhé tâm tâm đấy rồi chúng ta sẽ quay trở lại với trang chủ một chút đây anh em có thể thấy đây là thông tin về event và được trang chủ update cũng không khác gì với bên kia nhưng mà cách diễn tả bên này khá là khó hiểu thì mình đã sử dụng một cái trang khác của server Prime U để giải thích cho anh em và hy vọng là sự kiện lần này sẽ giúp được anh em cày level nhanh hơn úp được vật phẩm trên người lên cấp cao nhất một cách dễ dàng hơn đó làm cho anh em có thể trên đồ thoải mái hơn và đủ đồ để có thể tham gia các cái trận kiện các cái sự kiện lớn như là công thành kiện AK hay là sự kiện Thornton Quest ngày vàng và hy vọng video này sẽ giúp ích được ít nhiều cho anh em và anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình và đừng quên đón chờ cái video tiếp theo của mình khi mà mình sẽ giới thiệu kỹ về nhân vật Illusion Knight bye bye và hẹn gặp lại anh em ở trong các video tiếp theo